What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear Thì hôm trước mình đã có làm mod lại cái con này KV số 8 WV2 này Và hiện tại mình đã thay cho nó một cái bộ keycap mới Đây là bộ keycap à, theo chuẩn MDA Và dùng đó là chất liệu PPT Dubshot thì đây mình cho các bạn xem cái à, keycap nó sẽ như thế nào nhé cái keycap này thì đây đó nó sẽ làm double shot hai lớp các bạn có thể nhìn rõ đây ở phía trong của nó làm khá là dày và cái độ cao của nó sẽ là độ cao tương đương với lại chuẩn cherry nhưng mà nó sẽ có cái bề rộng của cây cáp sẽ to ngang với lại FA cho nên các bạn nhìn thấy cái cái mặt của nó sẽ to hơn đó, nhìn nó tròn tròn hơn đấy và với cái tiết diện lớn như thế này thì các bạn yên tâm là nó sẽ không bao giờ bị cấn những cái switch mà có switch mà mặt xuôi ấy, mặt à, xin lỗi mặt ngược ấy, thì nó sẽ không bị cấn đó, nó sẽ khắc phục được cái chuyện đó và đồng thời là cái độ cao cũng thấp đủ để cho chúng ta đỡ bị mỏi tay như là chọn SA ừ, và mình cũng đã thay cho con này là sang switch ờ, MMD Panda và với cái switch MMD Panda này thì các bạn có thể nghe được cái tiếng tactile nó tốt hơn một chút so với lại thằng Idra và cũng như ờ, mình đã lúc lại rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử cái sự khác biệt giữa ờ, switch MMD và cái keycap này so với lại phiên bản trước mình đã móc nha Ok như vậy là mình đã cho các bạn nghe thử cái tiếng sao vét rồi và thực sự là nó nổ rất là to so với lại cái phiên bản uh, sử dụng uh, à, brow của cái thằng uh, Idora và cái tiếng của nó nghe rất là sướng à, nếu như mà các bạn thích nghe cái tiếng uh, nổ to như thế này thì các bạn có thể thử cái switch uh, MMD Panda đây là hiện tại là mình chưa có tép móc nha còn nếu như mà tép móc thì cái âm thanh của nó chắc nghe nó sẽ còn kinh khủng khiếp hơn nữa Ok các bạn thấy sao về cái combo này Hãy à, để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy Bye bye